sao không thấy ai hết gì nè có lẽ là cái giờ này là cái giờ không có ai ha hay là cái máy mình hư ta kỳ quá vậy không một người nào hết Mến chào quý anh chị em Mến chào quý anh chị em chào một người đến chào hai người đến <laughs> chạy vì tương lai của đất nước vì tương lai của con em chúng ta vì tương lai của chính chúng ta vì tương lai của toàn thể việt nam yêu dấu chúng ta hãy can đảm vươn lên và vươn lại tấm tắc đánh cương quyết độc đổ vào quyền việt cộng để cứu nước và xây dựng đất nước mẹ đông đầy ngọn cờ vàng bay tung bay hồn linh thiêng hồn bất khuất hồn ông cha hồn ông sơn hà ta theo hương và theo cờ vì nước và vì dân cho muôn đời dòng dân việt dòng sông dân tràn muôn kiểu người vùng đứng huệ quê hương ta cao dân tộc màu vàng da việt nam màu vàng Dạ, chào chị Hằng Chào anh Tịnh, chào anh ờ, Nguyễn Khắc Long Dạ, đây là TV256 đây thưa ờ, quý anh chị em Anh Nguyễn Khắc Long ơi <laughs> Bây giờ thấy mặt rồi phải không? Hiện giờ thì có bốn người chị em đợi em tí xíu nha đông đông rồi mình ờ, thảo luận ha để tivi cho thêm nghe một cái bản nhạc nữa hình như cái giờ này đó hồi hôm qua đó là mình thử đó là mình thử mình mới thử vô là mình thấy mấy chục người liền mà sao bây giờ không có ai đến hết ừ. thành ra không biết mình có chắc là không có đúng cái cái cái giờ của nó đó sao bây giờ bây giờ làm sao rồi anh long hả anh vẫn còn à, phỏng vấn với là chương trình của Pao Thoát hả? TV256 là không có không có thì giờ đi vô Pao Thoát nữa rồi. Thành ra à, thấy bà con xuất hiện quá thì mình cũng xuất hiện theo luôn. <laughs> cái nick này đó là đã uh, có là từ hồi năm 1995 rồi và đến đây là hai 22 năm rồi nick Mỹ, Mỹ Linh Nguyễn đó thưa quý anh chị em thì hôm nay đó thì ờ, lại là một uh, một người con trai <laughs> Hello, bây giờ chúng ta có 7 người rồi Dạ, TV xin mến chào quý anh chị em nha Rồi, mất hết một người nữa rồi Alo, alo, xin lỗi mọi người có nghe được Trung Quốc không vậy? Có chứ Xin lỗi, alo TV có nghe, à, nghe, nghe Trung vâng. Quốc đó dạ. Thưa quý vị, uh, Trung Quốc đang có ở trên đường dây chị Trịnh chị Trịnh Kim Tiến là con gái Ô, của Ô, mình, ông mình... Uh, uh, Trịnh mình à, à, <laughs> lộn uh, vừa mới bị uh, thích lộn rồi ủa sao ông lại vô được bị lạ rồi mình thích lộn rồi sorry nghe à. Ờ. cái bài này đó là phỏng vấn cái chị Trinh, ờ, Trịnh Kim Tuyến Tiến đó khi mà người ờ, người bố bị mất đó, thì những cái record cũ đó mình mình có mình có xem lại hello mấy anh chị em nhà giúp dùm tv đánh tách chat dùm đi có thắc mắc chưa hỏi gì không thì TV sẵn sàng trả lời hết á TV256 là uh, sinh hoạt ở trên diễn đàn bao thoát là cũng đã mười mấy năm rồi thì uh, um, TV có cái nick mà Mỹ Linh Nguyễn đó là trên 20 uh, ờ, trên 22 năm rồi đó. Bây giờ có chỉ còn có bốn người thôi. <laughs> Thúy Ngà, Thúy Ngà chạy đâu hết trơn rồi. Ừ. Uhm. Bữa nay quý anh chị em biết là cái ngày à, ờ, 8 tới tháng 3 mà Ngày 8 tháng 3 là ngày phụ nữ đó Thì vừa rồi à, tối qua đó à, ờ, TV có nghe à, chị Bùi Thị Minh Hằng Thì tình cờ từ TV nghe được à, chị Bùi Thị Minh Hằng thì TV lấy làm rất là xúc động và TV nghĩ rằng đó là mình phải xuất hiện mình không có cách gì hết á mình phải xuất hiện mình chiến đấu chứ mình không có thấy thể nào mà mà mình lấy cái cái nick nữ nữa bây giờ là mình phải thay đổi cái nick đó mình đã dùng 22 năm rồi 22 năm rồi dẫn dùng cái email của Mỹ Linh Nguyễn ờ, American, ờ, American Online thì hôm nay đó thì mình muốn chia sẻ những cái gì mà quý anh chị em có thể thắc mắc cái nick của mình hoặc là bất cứ những cái đề tài về đấu tranh đó thì TV sẵn sàng gọi là chia sẻ với anh chị em ừ. hoặc là quý anh chị em trong nước mà biết được những cái gì đó mà đã xảy ra và đang xảy ra trong nước kiểu này là kiểu này là mình <laughs> chắc đóng <laughs> mình chắc đóng quá bốn bốn nick thôi mà không có ai tắt chat hết quý anh chị em dùng tắt chat dùm tivi đi mình ờ, làm ra câu chuyện rồi tự tự nhiên thì sẽ có người đến thôi mình thấy người ta online gọi là đoàn thị thùy dương rồi uh, cô lý sa phạm quá đông luôn có lẽ là có lẽ là cái cái cái hình ảnh mình đó là uh, máy mình đó nó uh, cái, cái video camera này đó là mười mấy năm rồi mười mấy năm rồi mình vẫn còn dùng nó chắc mình phải mua cái video uh, video camera cho nó nó nó nó nó thấy rõ hình mặt ngoài hơn ừ. chứ mình ờ, bữa nay mình vì cái chị Bùi Thị Minh Hằng mà mình thấy mình cần phải sức sức đầu lộ diện ra và và mình viết bài đó khi mình viết bài mình cảm thấy nó không có còn hữu hiệu nữa làm như là người ta không có thì giờ để mà người ta đọc bài đó chính vì mà không có thì giờ đọc bài đó thành ra bắt buộc mình phải online thôi gọi là ờ, livestream ấy, bắt buộc mình phải đi cái con đường đó thôi nếu mà mình muốn thật sự Ờ, giúp ích cho quê hương mình mình ờ, muốn gọi là đấu tranh để mà cho đất nước của mình tại bây giờ thời gian đâu còn bao nhiêu nữa mà trong khi đó là đất nước mình đó là đủ thứ tất cả những cái cái cái cái tệ nạn nó xảy ra nhất là cái vấn đề mà ô nhiễm môi trường ô nhiễm rồi là biển rồi ô nhiễm cả không khí, rồi ô nhiễm cả thức ăn nữa, rồi làm sao dân mình có thể sống được. Thành ra đó, mình bắt đầu mình phải xuất hiện và mình làm tìm mọi cách để mình uh, lên tiếng nói để uh, phụ giúp với những uh, anh em ở trong nước mình không thể nào mình chấp nhận được một cái chế độ mà cộng sản được TV256 là đã chiến đấu là từ hồi 20 tuổi rồi đó từ lúc mà cộng sản chiếm miền Nam một năm à, vào năm 1975 tháng 4 đó là lúc đó là 20 tuổi và vẫn tiếp tục chiến đấu cho đến bây giờ và dùng bằng cái ngòi bút mà Mỹ Linh Nguyễn Mỹ Linh Nguyễn là có từ hồi năm 1995 rồi là lúc đó TV bắt đầu là ừ, bắt đầu viết bài đó và viết từ đó cho đến bây giờ luôn và đến ngày nay thấy quý anh chị em on stream và mình thấy cái cái tầm ảnh hưởng của nó rất là rất là sâu rộng nhất là mình khi mình mình nói đó, mình có thể mình diễn đạt được cái tư tưởng của mình à, đến những người nghe và những anh em ở trong nước đó, thì nó theo một cái chiều mà cái chiều mà đặc nhất nó nó không có con đường thứ hai tại vì đó báo chí thì bị cấm rồi đài phát thanh đài truyền hình tất cả là một chiều thì chỉ còn cái cách là mình mình mình giải quyết là bằng tiếng nói thôi bằng tiếng nói mình có sẵn thể sẵn sàng có thể tranh luận với bất cứ anh em nào ở trong nước mà mình hứa là mình không có không có mà anh fan mà mấy anh em chửi tivi cũng chấp nhận nữa những người nào đó đối với TV đó là làm sao thuyết phục được những người trong nước chứ không phải thuyết phục người hải ngoại người hải ngoại là cái những người người ta đã sống cái cuộc đời tự do rồi người ta hiểu về cái cuộc đời tự do rồi chỉ còn những người, người trong nước người trong nước là cái người mà cần để mà có thể uh, tranh luận hội luận tại vì nhiều cái vấn đề đó nó bị che kín nó bị che kín bởi cái bức tường cộng sản cái nhà nước độc tài che giấu tất cả những cái cái cái tội lỗi gây ra đối với dân tộc Việt Nam thì làm sao mình có thể chịu đựng được đó mà làm sao đó để mà có thể giữ được một cái số là uh, đông đông chứ bây giờ đó TV nói cỡ nào đi nữa đó uh, anh chị này, quý em, quý anh chị em hiện tại đó còn bốn người đó quý anh chị em làm ơn tách chat cho TV đi hoặc là có hỏi TV những cái vấn đề gì thì TV vẫn là vui lòng trình bày cho quý anh chị em ừ. hay là TV vẫn sẵn sàng TV khui ra những cái đề tài khui ra những cái đề tài để mà mình nói chuyện với nhau thí dụ bây giờ cái đề tài mà uh, ngày 8 tháng 3 là cái ngày phụ nữ nè rồi lý do tại sao những người phụ nữ đó tiếp tục đấu tranh mà đấu tranh nhiều hơn người nam tại sao cái điều đó xảy ra ở trong đất nước của chúng ta đó là cái đề tài cũng là rất lớn mình thấy đa số là những người phụ nữ đứng lên để mà đòi hỏi nhân quyền, đòi hỏi cái quyền sống, đòi hỏi cái quyền phải được làm con người thật sự. Tại sao cái sự đó xảy ra như vậy? Mà người đàn ông mình lại thấy rất là ít. Trong khi số đàn ông đó là rất là nhiều. Tại sao cái điều đó xảy ra vậy? Có thể là mình có thể mình mình mình bình luận về vấn đề đó có thể đây đây là cái lần đầu tiên thành ra TV rất là rất là bỡ ngỡ à, mình không biết được có thể là thì giờ nữa thành ra mình không có số đông để mình tạo được cái cái cái ờ, hứng khởi để mình nói chuyện nhưng mà bây giờ hiện tại VTT Vi thấy cái màn ảnh có ba người nhưng mà bốn người nhưng mà TV vẫn tiếp tục nói và mong rằng quý anh chị em ở lại hoặc là đánh những dòng tách chat cho TV hiểu thì lúc đó đó à, mình mới nói được còn không có kiểu này <laughs> TV biết rằng không được rồi đó còn ba người rồi còn hai người rồi đi hết trơn luôn ừ. mình ráng kiên nhẫn mình ráng kiên nhẫn để uh, để nói chuyện với bất cứ quý anh chị em nào hai bạn đó hiện còn đang nghe tivi đó đánh một vài dòng tách chat đi tại sao phải mình có cái vấn đề mình mình có một lời chào chứ ở đây á tivi thấy chỉ có ba người chào rồi đi mất tiêu luôn à chị em mấy anh chị em ờ, không có công bằng tí nào hết đấy dòm mặt tivi rồi là chạy đi thôi à thấy không phải là không thật phải là phe nữ phải không không phải là nữ phải không thành ra đó sự thật cái bút hiệu này nó đã là 22 năm rồi không phải là không phải là TV tự nhiên là muốn lấy cái cái cái cái cái nick là Mỹ Linh Nguyễn đâu nó cũng những, những có những cái lý do để mà mà lấy cái nick Mỹ Mỹ Linh Nguyễn quý anh chị em ơi tách chat dùng TV đi tách chat dài hàng tách chat dùm tivi đi ừ. để cái để cái room này đó nó nó chỉ có uh, một mình tivi đó là không thể nào chịu nổi rồi mong rằng quý anh chị em tách chat dùm chúng ta uh, có cái lời chào hỏi với nhau Đúng không TV vẫn cố gắng để mà uh, ráng tìm cách để mà nói chuyện với quý anh chị em ha có bảy người hiện tại đó làm ơn à, test chat cho vài dòng đi nha chào quý anh chị em nha rồi từ từ hello Đoàn Thị Thùy Dương <laughs> Dạ chào à, Thùy Dương nghe nhiều nha Những cái gì mà Những cái gì mà à, Chị Đoàn Thị, à, Thị Thùy Dương đó Đã làm livestream á Thì TV thấy đó à, Anh TV có biết tên Hương Quê 56 không? Dạ Ồ oh, Anh Nguyễn Khắc Long á hả? biết chứ Hương Quê sáu là TV rất rành kali gai cũng rất rành rành luôn Và gã, gã Sa phu cũng bị thôi Đánh lên một lý hả Vô lý thật Làm sao mà đánh lên một lý được à, Lên một lý đâu có tội gì đâu Nghe không Ô Nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn TV là mỗi cổ hả Xin lỗi ờ, Đoàn Thị Thị Dương nha à cái cô này nó nó nó làm TV phải phải online luôn không thể không thể chịu đựng được trong khi cái nick của uh, Mỹ Linh Nguyễn là đã 22 năm rồi mà bây giờ TV thấy những cái hoạt động của cô đoàn thị Thùy, Thùy Dương đó giống như là lúc mình mới qua Mỹ thôi giống y chang thôi rồi chạy luôn rồi hả ồ con thấy chúng nước lên kìa bây giờ tivi đã mua máy rồi mua rồi nhưng mà nó chưa gửi đến bữa nay đó là tại vì tivi thấy cái cô mà lợi thị thanh hằng đó cổ gọi là một cái người tù nhân mà bị gọi là đúng thứ đi về mà cái cái nhà gọi là trống trơn hết toàn là rác rưới không đó Ồ, oh, nhìn vào điện thoại hả? Xin lỗi nha. Rồi bây giờ TV nhìn vào điện thoại tại vì TV đó muốn nhìn vào cái cái um, cái video đó. đi nhìn nhìn vào cái màn ảnh đó để mà mình đọc được những cái dòng text chat đó. Thành ra uh, lần sau đó TV phải đưa cái này lên cao cho để cho người ta khỏi có bị uh, ngước cái mặt lên. Uh, anh uh, cái anh ờ, Nguyễn Khắc Long đâu rồi Chú nhìn vào camera điện thoại hả Cái này là video camera chúng thấy điện thoại ờ, Chứ không có dùng điện thoại đó Thành ra cái này xưa lắm rồi Mà hồi nào tới giờ đó chú chưa có dùng đến nữa Đây là cái lần đầu tiên chú dùng đó Chú có chơi bao thoát là rất là rất là lâu Mười mấy năm chơi chơi trong bao thoát đó thì ờ, mà chú làm uh, MC đó à, <laughs> anh Nguyễn Khắc Long <laughs> Dạ, hiện giờ chúng ta có 9 người Thì uh, ờ, uh, ờ, TV muốn chia sẻ một cái điều là uh, Tại sao mà người nam lại không có đấu tranh nhiều bằng phái nữ Mà TV rất là phục cái cô Thị, Thị Dương nè Rồi cô Lisa Phạm Rồi Jenny Trần rồi ờ, khi xưa thì hồng thái hoàng hiểu không khi xưa thì hồng thái hoàng rất rất rất rất là thích hiểu không nhưng mà ngày nay thì nó hơi khác tí xíu ừ. um, Kali Kali đã làm cái gì vậy hồi mà TV có vào trong Power Talk thì Kali gai đó là uh, đánh cái nghị quyết mà S219 ở, ờ, ở Canada đó thì TV hoàn toàn không đồng ý nhưng mà trong lúc đó mình chỉ nghe được thôi à, chú chuyển qua Facebook hay lắm à thì hiện hiện tại là um, TV đang dùng Facebook đó chứ ừ TV đang dùng Facebook đó thì Dương ừ hôm qua TV có nghe à, thì thì Dương đó phát uh, on stream ở trên xe rồi ờ, đi ăn nhà hàng rồi rồi uống nước lạnh rồi nghe thấy đó là những cái lời chân tình mình biết đó là tất cả là đó là những lời chân tình ừ. còn cái này đó tivi không có cái cái cái chưa có rành chưa có nền on stream thành ra chưa có dùng cái giờ chưa có dùng cái cái phone được nữa bây giờ không biết làm sao để mà hút up cái uh, cái cái Facebook ở trong computer mình rồi đưa vào cái phone này đó rồi on stream giống như là giống như là Thùy Dương đó thì đó có thể là Thùy Dương ờ, giúp dùm chỉ dùm cho TV256 và từ sau này đó thì ờ, từ cái nick Mỹ Linh Nguyễn là TV sẽ đổi thành TV 256 cái nick này đó là nó cũng là một cái khi mà mình uh, bắt đầu mình ờ, mình mình đấu tranh đó là mình đã về nước TV về nước là về thăm quê hương đó là vào năm 1994 thì khi mình về nước á mình đi thăm quê hương mình chịu không nổi mình không chịu không nổi với cái cái cái cái cái cái, cái tuổi Việt cộng mình thấy cái đất nước mình như vậy làm sao mà trong khi đó đó thì năm 94 mình đi đâu nó cũng nói là uh, tự do cởi mở đủ thứ nhưng mình mình thấy không được không chấp nhận được và từ đó ờ, TV mới trở về nước trở về Mỹ và bắt đầu TV mới viết bắt đầu TV mới bắt đầu là bắt đầu viết là cỡ khoảng năm 9, 95 đó thì từ năm 95 đó TV chỉ là viết bài thôi viết có thể là mấy ngàn bài luôn tất cả là những bài tập trung vào à, để mà không có chấp nhận chế độ cộng sản TV không chấp nhận chế độ cộng sản nhưng mà cái suy nghĩ của TV đó là một người cộng sản là một người Việt Nam TV chỉ cần gọi là đánh bỏ cái tư tưởng cộng sản của nó thôi nhưng là nó là người Việt Nam khi mà nó mất cái tư tưởng cộng sản nó là người Việt Nam TV không muốn mất một viên gạch nào hết mỗi người đó TV xem đó là một viên gạch để xây dựng lại một cái căn nhà Việt Nam TV không bao giờ muốn mất một viên gạch nào Ngay cả Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Phú Trọng đối với TV Mà nếu mà đứng trước mặt TV TV sẽ tát cho một bạc, bạc tay Để mà Nguyễn Phú Trọng phải tỉnh ra Để mình biết Mình hành xử tội ác với cái dân tộc Việt Nam mình Nhưng mà TV hoàn toàn không có một một chút cái cái cái cái cái lòng căm thù mình chỉ nhìn ra được cái đảng cộng sản nó sai trái với dân tộc Việt Nam nhưng mà con người của cộng sản mình không chẳng mỗi con người là một viên gạch để mà xây dựng nên ngôi nhà Việt Nam thành ra nếu mà Nguyễn Phú Trọng nếu mà đất nước này đó, cộng sản sụp đổ rồi đó thì Nguyễn Phú Trọng vẫn là một viên gạch TV không xem là là kẻ thù ngoại trừ Nguyễn Phú Trọng chống phá cái, cái cái đất nước của mình thôi mình làm sao để mà mang lại cái cái cái cái cái tình thương cái cơm no áo ấm cho đồng bào mà mình tình thương chứ không phải là hận thù thành ra đó người, người cộng sản họ không hiểu rằng họ nghĩ rằng là người việt hải ngoại là hận thù quá hoàn toàn Tivi không có cái cái hận thù làm sao mình biết hận thù mình đi vượt biên vượt biển Tivi đi vượt biên vượt biển bằng cái máy đu tôm đó cái máy ghe mà đủ tốn mà cầm ở trên tay á 13 người 13 người trên một chiếc ghe rồi vượt thoát được mà mình, khi mình vượt thoát được á mình đâu có biết được là hàng trăm hàng ngàn người phải chết ở giữa lòng biển bao nhiêu người bị hái tặc bị cướp bóc thành ra đó nhiều khi đó ở hải ngoại đó ở, ở trong nước đó người ta có cái nhìn nó khác người ta cho rằng là những người hải ngoại là những người hèn không có dám về Việt Nam để mà chiến đấu trong khi đó sự thật nó có chứ nhưng mà mỗi cái con người đó nó nó trải qua những cái cái cái cái đau khổ như vậy tại vì hàng 500 ngàn người chết ở trên biển Đông rồi. thành ra những người Việt tị nạn là những người đó can đảm để mà vượt biên để mà tìm tự do tìm cái cuộc sống tại vì lúc đó có thể là mất cái cái cái cái cái hy vọng rồi tại vì nó quá tàn ác cái chế độ cộng sản đó nếu mà TV kể ra đó thì nó quá tàn ác luôn nó tàn ác đến nỗi những cái thanh niên những người thanh niên yêu nước không có thể không có thể hành xử cái quyền yêu nước của mình thế mà bắt cứ thanh niên nào đó là nó bắt và nó giết và nó ám sát cái cái cộng, cộng sản nó ghê gớm gì đó thành ra đó ở đây đó TV muốn quý anh chị em thấy đó là phân biệt ra giữa cái hai, hai người tại sao phái nữ đó, thì can đảm để mà đứng lên để mà đứng đầu với cộng sản thực ra đó phái nam TV nghĩ chắc chắn là mạnh mẽ hơn phái nữ và can đảm hơn phái nữ TV hiểu như vậy đó nhưng mà trong cái trường hợp mà cộng sản này đó người người nam đó giống như là họ bị bó tay chỉ cần họ cất lên một cái tiếng nói một chút xíu thôi là họ bị bỏ tù họ bị giết họ bị đánh đập họ bị giam và họ bị cung rồi còn họ bị đủ thứ những cái cực hình ở trong cái nhà tù như vậy nó tàn nhẫn vô cùng lắm thành ra đó người nam gần như là bị bó cái tay rồi mà không làm gì được thành ra đó nếu mà mình đó, mình suy nghĩ và mình nghĩ rằng đó tại sao người nam lại không có đấu tranh ở trong nước ít hơn người nữ thì mình phải hiểu được là cái nó quá tàn ác nó quá tàn ác với người người người người nam TV nói thí dụ um, Thùy Dương thấy có có đúng không nó quá tàn ác với người nam người nữ mà dấn thân đấu tranh nó có thể nó còn tha thứ được nó tha thứ nó nhẹ nhàng hơn mà người nam là chết với nó mà cái đó là sự thật mình nhìn anh ờ, phạm hồng sơn rồi mình nhìn anh nguyễn văn đại thôi mình nhìn ờ, đại quý nguyễn hữu cầu thôi nó sẵn sàng nó giam 37 năm mà người ta có tội gì đại quý hữu nguyễn hữu cầu người ta có tội gì chỉ vì cái tội yêu nước một đại quý đâu có cái gì đâu mà mà mà mà mà, mà thù hằn người ta như vậy nếu mà gọi là thù hằn chính là những người cộng sản thù hằn những người quân lực Việt Nam Cộng Hòa thù hằn luôn cả người dân người dân miền Nam cũng phải chịu cái sự căm thù như vậy họ coi những người miền Nam làm kẻ thù mà có thể trong um, cái tuổi trẻ của lớn lên sau này đó không biết không có biết cái cái cái lịch sử nó đau đau thương như vậy tại vì người dân nó ai cũng yêu thương quê hương mình hết cái quê hương mình đó là không thể nào mà người ta quên được và không có ai mà thích đi ra hải ngoại để mà thích đi ra hải ngoại để làm cái gì mình phải tập nói nè rồi mình phải tập phong tục tập quán của của của người ngoại quốc rồi mình sống một cái đời sống mới sống bằng hai bàn tay trắng để mà xây dựng lại thì làm sao mà không có ai thích điều đó thành ra những cái chuyến mà ra đi là cái những chuyến bắt buộc mình không ra đi thì gia đình mình sẽ đi kinh tế mới TV vào lúc đó là hạng tuổi là thanh niên xung phong thì những người cộng sản bắt TV đi thanh niên xung phong thì TV nói rằng nói với cả tấm lòng của mình anh à, xung phong là như thế nào xung phong là tôi tự giác tôi đứng lên tôi xin gia nhập vào thanh niên xung phong chứ không phải nói mà tên thanh niên xung, xung, xung phong mà bắt buộc tôi phải phải vào cái đoàn thể thanh niên xung phong tôi hoàn toàn không thể là chấp nhận được làm sao mà mình đi thanh niên xung phong được thành ra tv vô trong cái phường đó tv nói đó mấy anh đó nói là thanh niên bắt buộc đi tôi sẵn sàng tôi ký đi liền tôi không bao giờ tôi ngại gian khổ mà cái đất nước này đó nói thiệt đó mình có thể mình chịu đựng được một ngày mình ăn chén cơm không sao mình vẫn có thể mình mình sống được nhưng mà mà con người mình đó nó nó bị ép buộc nó bị bắt buộc phải tự do nó nó nó mình không được tự do nó làm cho con người mình khó sống không thể nào sống được đó không? Nó đem năm bảy người nó vô nhà mình Nó bắt mình phải mua báo Mình phải bỏ tiền ra mua báo Mỗi buổi sáng nó phải bắt mình Mỗi nhà phải cử một người ra Quét chổi Quét sân Tất cả đều là bắt buộc Bắt buộc bắt buộc Thành ra làm sao mà người dân miền Nam mà sống nổi Họ chịu không nổi Thành ra họ bắt buộc phải vượt biên thôi và, và mỹ họ lấy cái gì đó họ chống chính quyền đó một triệu lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà người ta đã đầu hàng rồi người ta đầu hàng rồi thì cái đất nước mình nó thống nhất thì nó vui vẻ biết mấy không tại sao mình không bắt trước người Mỹ người Mỹ tại sao họ có cuộc nội chiến mà hai bên người ta thương yêu nhau người ta thương yêu nhau và người ta bắt tay với nhau thấy không người chiến thắng còn còn còn cho người chiến bại ngựa và tiền để mà trở về quê để mà sinh sống chứ không phải giống như đất nước mình cái đất nước mình người chiến thắng mà những người cộng sản từng hay nói là thắng làm vua thua làm giặc TV không bao giờ chấp nhận những cái câu nói đó những câu nói đầy hận thù như vậy thì làm sao mình giải quyết được cái cái cái cái vấn đề mà giữa nam và bắc thành ra đó bây giờ đó đến 40 năm rồi 42 năm rồi thành ra họ vẫn căm thù bằng chứng là họ vẫn căm thù những người mà ở hải ngoại họ rồi những người ở trong nước họ về thăm về thăm cái tượng đài mà quân đội biên hòa đó nghĩa trang quân đội biên hòa ngay cái nghĩa trang quân đội biên hòa họ cũng sửa đổi cái tên và khi vào đó phải ghi tên họ bắt phải ghi tên để họ kiểm tra như vậy để mà có thể hù dọa người ta làm sao mà ai có thể mà mà mà mà tin cộng sản được nó không nó nó đầu óc lúc nào cũng hận thù hận thù hận thù mà lại đi nói ngược rằng người hải ngoại là hận thù người hải ngoại không có nhớ người cộng sản nào hết à, thì Kim Anh, Dương Lê, Cộng sản nó một đàn là nẻo chứ ơi. Thì đó, bởi vì ngày hôm nay đó, TV muốn lên đây để mà có thể uh, cần gặp tất cả những cái người mà uh, đã từng sống trong Cộng sản. Đó là những đó là những người mà đối tượng mà TV muốn chia sẻ bằng những cái cái cái cái cái cái cái, cái sự hiểu biết của TV về cái vấn đề tranh luận về cái về cái sự thật về cái sự thật để cho người trẻ họ hiểu được và cái đất nước này đó nó đã tan nát hết rồi mà gần như là họ không còn thấy nữa mà mà cái người trẻ đó là mới là cái rường cột cho đất nước mà cái người trẻ đó lại hoàn toàn là thờ ơ với đất nước họ không thấy gì hết trong khi đó biết bao nhiêu người đã vào tù Thấy không? Vừa rồi mà quý chị em mà nghe cái clip của Bùi Thị Minh Hằng đó Quý chị em chắc chắn là phải phải giận sôi sôi gan luôn chỉ hoàn toàn vô, vô tội mà bắt người ta 3 năm rồi bây giờ đến đến chị uh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nữa rồi đến chị Trần Thị Nga nữa họ cứ tiếp tục tiếp tục như vậy làm sao mà mình có thể chấp nhận được thưa quý anh chị em TV xin lỗi quý anh chị em nha để TV à, mở cái bản nhạc nha rồi, rồi à, có thể đợi TV chút xíu nha uh, đợi chút xíu thôi rồi TV sẽ vào nói nói chuyện tiếp đó. Um. Ừ. mới lần đầu của thành ra mong quý anh chị em thông thông cảm mới lần đầu thành ra nó nhiều cái nó nó nó nó nó nó, nó, nó trục trặc lắm <laughs> chưa có chuẩn bị gì hết á mà tại thấy chị hằng đó cái cái video của chị hằng đó làm cho tv phải phải online phải online ừ, không không có chấp nhận được Dạ, quý anh chị em nào có uh, nhìn uh, đọc được những cái bài viết mà Mỹ Linh Nguyễn không thì làm ơn cho đánh cho TV số 1. Đã từng đọc uh, bài viết ờ, của Mỹ Linh Nguyễn thì đánh cho TV số 1. Mà đừng có lấy làm uh, khó chịu nha. Là chào uh, Thăng Tuyết đừng có lấy làm khó chịu là tại sao TV dùng cái nick nữ thành ra hồi nãy TV muốn tâm sự với anh chị em đó là dùng cái nick nữ đó khi mình viết bài đó mình người ta mới lắng nghe mình còn những người cái nick nam á thì thì ừ, thường thường người ta lại không nghe thành ra đó là cái lý do mà mình bắt buộc mình phải lấy cái nít nữ thôi rồi từ cái nít nữ rồi đó là được, bây giờ tới cái cái cái nổ ra cái cái power talk cái on screen này đây mình bị bí luôn mình không thể nào làm được gì hết á mình nếu mà mình tiếp tục mình viết bài đó mình thấy mình lạc hậu rất là lạc hậu người ta đó bây giờ on stream người ta chỉ bằng lời nói lời nói với nhau là người ta có thể thuyết phục được rồi chứ không phải giống như mình mình cứ viết bài ờ, dù mình viết cả ngàn bài đi đó nó cũng không bằng uh, nó cũng không bằng lời nói đó, thưa anh chị em cái lời nói đó nó nó uh, ảnh hưởng cái người nghe hơn cái lời nói nó ảnh hưởng người nghe hơn phải không chị uh, đoàn thị thùy dương đúng rồi không quan trọng nam hay nữ, quan trọng là cách mình chuyển tải. Đúng rồi, nam nữ không có quan trọng. Nhưng mà ý của TV nói đó rằng là à, có một số người trách cái người nam. Trách người nam là tại sao, à, trách những người trong nước á. Trách những người trong nước đó là người nam rất là hèn. TV nghĩ họ không hèn đâu nhưng mà trong một cái thế trạng họ bắt buộc phải như vậy trước họ họ không hèn đâu nó đến mà cái cái cái lúc nào rồi đó thì mình sẽ thấy người nam sẽ không hèn sẽ họ người nam người nữ cũng là anh hùng hết không có không có hèn hiểu không nếu mà mình nhìn thấy mình mình nghĩ rằng người nam hèn tại vì họ mình thấy ít quá à, hiện tại đó tại vì đó uh, ờ, TV vẫn tiếp tục nói được nhưng mà nếu mà có ai mà đính đoan vào lúc 6 giờ á, thì TV sẽ mở cái bản nhạc lên cho quý anh chị nghe nha làm ơn đừng có bỏ TV nha à, đừng có bỏ TV mình chia sẻ với nhau tất cả những gì mà mà mình có thể mình ờ, không có hiểu gì sự thật nhất nhất là những cái anh em ở trong nước hiểu không những cái anh em ờ, đó là những cái đối tượng mà TV cần gọi là chia sẻ TV chấp hết không, không phải chấp là TV sẵn sàng nghe chửi hết sẵn sàng nghe quý anh và chị em uh, ở trong nước chửi TV không có đá không có không có anh fan không có gì tự nhiên hiểu không ghét TV cỡ nào cũng được nhưng mà làm ơn tách chat nối lên cái quan điểm của mình tại sao lý do nào chửi TV và TV cũng không bao giờ chửi ai hứa như vậy đó hứa tất cả các quý anh chị em mà đang ở trong nước mà những người anh chị em theo cộng sản hãy viết bình luận với với TV 256 viết bình luận viết trong cái cái cái cái trong cái phần bình luận này nè viết hỏi TV hỏi móc hỏi gì bất cứ vấn đề gì về đất nước nói thiệt đó cái cá nhân TV đó không nhìn thấy cái đảng cộng sản nó làm được một cái gì đẹp cho cái quê hương mình đó nó không có làm làm cái gì mà tốt hơn nó có thể nó có hàng ngàn câu chuyện mà nó hay một cái đó là nó bịp người dân trong nước được chỉ có những người mà có thể đã đi ra hải ngoại giống như uh, thùy dương này đã đi ra hải ngoại mới nhìn thấy được cái cái cái cái sâu thẳm những cái điều mà nó gian dối nó dối gạt với người dân thì khi mà tôi TV nhìn cái hình ảnh của Thùy Dương đó là TV nhớ đến là lúc mà TV hai năm hai hai hai mươi tuổi khi mà qua nước Mỹ này rồi đó thì TV bắt đầu là đấu tranh rồi viết bài luôn cho tới bây giờ mấy chục năm cứ tiếp tục đấu tranh như vậy TV nói một cái chuyện rồi có thể quý anh chị em khó tin nhưng mà khi mà cái tuổi mà 19 20 đó là TV có quen một người bạn gái có quen với một người bạn gái và TV nói với người bạn gái rằng chúng ta không thể sanh con ở ở cái đất nước này anh tư, anh không bao giờ chấp nhận mà chúng ta lấy nhau đó, dù em có thương anh cách mấy cũng đừng bao giờ là mình nghĩ rằng mình sẽ có đám cưới với nhau và cái người cái người đó bạn của TV đó người nó vẫn là chấp nhận chấp nhận thương mà không không có lấy nhau rồi đến lúc mà mà mà ba tv mới nghĩ đến cái vấn đề vượt biên nghĩ đến cái vấn đề vượt biên thì biết là hai người đã quen nhau cũng đã một hai năm rồi thì ba tv mới hỏi là phải cưới cái chứ đâu có bỏ đi được thì kêu tv phải phải phải cưới vợ và tv cũng đồng ý đồng ý là tại vì phải đi vượt biên thôi chứ trong cái tâm tư của mình đó là mình đã kháng cái cái cái chế độ từ từ hồi đó rồi mình nói là thà là mình chết chứ mình đâu có sống trong khi đó đầu óc mình cứ nghĩ rằng mình phải mình phải kháng chiến tới tới cùng thôi rồi tới mới hai vợ chồng mới đi qua bằng bằng cái ghe máy và đuôi tôm á đuôi tôm là cái cái máy mà cầm cái tay nè mà qua vượt biên được bên Thái Lan đó thì đi rồi là năm ngày năm đêm không có nước không có nhưng mà cứ rất may mắn là trong cái ghe là có chuối với mía thì thì bà xã của TV đó là hiện tại là cũng đang sống với TV đấy coi như hai hai hai vợ chồng đó là lấy nhau vào năm 77 rồi đến bây giờ đến bây giờ là được ờ, bốn chục năm rồi mà nói thiệt tivi vẫn còn phải nói là thương thương bả lắm hai vợ chồng vẫn thương nhau mỗi ngày cũng tâm sự với nhau bốn chục năm rồi nhưng mà vẫn thấy là vẫn thấy là mới như thường ừ nó có cái cái cái cái cái cái, cái cuộc sống nó nó, nó nó có tình có nghĩa thử hỏi tivi đòi hỏi cái gì nữa bây giờ tivi đâu có đòi hỏi gì đâu nếu mà nếu mà cá nhân gia đình mình đó thì mình thấy nó hạnh phúc rồi nó ok rồi mình tiền bạc bên Mỹ mình cũng đủ sống rồi nhưng mà tại sao mình phải tiếp tục tiếp tục và tiếp tục đấu tranh gần như là không không bỏ ngày nào hết đó. gần như là không bỏ ngày nào hết đó. có có cách đây có khoảng uh, 2 năm đó là TV bận công việc bận công việc mà đi ra ngoài nhiều đó thành ra không có tham gia nhưng mà TV vẫn tiếp tục đọc tin tức đọc tin tức và đưa comment chứ không có ừ, ít viết bài lắm bây giờ đó thì mới rảnh mới bắt đầu viết bài mà trong khi đó viết bài đó lại mình thấy mình thấy mình không có lột diễn tả được tất cả những cái gì mà mình suy nghĩ thành ra đây là cái ngày lần đầu TV ra mắt để mà uh, TV muốn trình bày tất cả những cái cái cái cái cái gì mà nếu mà quý anh chị em đó thắc mắc hỏi thì uh, ờ, TV sẽ trả lời hết á và có thể mình mình đấu với nhau nữa nếu mà quý anh chị em cộng sản đó mà nghĩ rằng mình đúng cái gì vấn đề gì đó đưa ra đưa ra đánh những cái tách xác thì TV sẵn sàng gọi là trả lời bất cứ câu hỏi gì bất cứ câu hỏi móc quéo gì đó thì ờ, xin lỗi à, bây giờ TV kéo cái dài ra để mình mình đọc được cái nhiều cái điều mà mà bình luận đó nãy giờ thấy không mình cũng không mình cũng không biết nữa bởi vì mình không biết nữa rồi thành ra à, chú có thể cài đặt à, lại tên mình trên Facebook là bây giờ mình cũng không biết là cài đặt như thế nào nữa thành ra TV muốn lấy mình cái nick là TV256 đó tại vì TV256 thì rất là nhiều người biết ở trên uh, nhiều người biết ở trên Power Talk á uh, TV đã từng gọi là làm MC ở trên Power Talk là um, mười mấy năm rồi đó bây giờ bây giờ đúng 6 giờ rồi đó à, TV xin mời quý anh chị em nghe nhạc nha Để tí xíu nha ừ. ba mươi ba năm trời qua ta lặng nghe lời giao giảng của thầy ba mươi ba năm chẳng trôi ta lê đôi nàng vô biết dụ còn chút ngày nào anh tự nguyện lúc làm chung một người bạn hiền buông chai phá chân em cầu anh đi qua quãng trời sâu ta nay thân bên quãng đời buồn anh thân tha qua bể đau không sao rồi bây giờ cái cuộc hẹn <laughs> đến đến 7 giờ rồi thành ra cảm ơn anh ờ, quý anh chị em đã chờ đợi ờ, TV 256 nha à, Thùy Dương ơi Thùy Dương ờ, có thắc mắc nhiều không Thùy Dương đánh dùm TV dài dòng tách chát ấy ừ. không mà mình phải mình phải rất là rất là quý mến cái cái cái thùy dương đó tại vì mình ở đây đó tại sao mình phải đấu tranh như vậy mà mình không đấu mình không nhận một đồng nào hết trong trong cái cuộc sống mà đấu tranh của TV đó chỉ có mong rằng là đất nước mình thoát khỏi cộng sản thôi là mình bỏ cộng sản đi còn cái gì nữa đâu bây giờ TV hỏi quý anh chị em mà trong nước đó mà ủng hộ cái chế độ cộng sản đó cộng sản nó đâu còn còn, cộng sản nữa đâu nó đâu phải là của người cộng sản đâu nó là những người tư bản đỏ những người mà giàu có và nó là một con người gọi là nó tự do đó nó muốn tự do làm cái gì nó làm miễn nó mang cái thẻ đảng chỉ có con người dân của chúng ta mới không có được quyền tự do thôi còn nó thì nó đủ thứ tự do hết nó nó tự, tự tự do đánh của cả dân luôn nó còn tự do giết cả dân nữa làm sao mình mình chấp nhận được chú ơi giết rồi cháu không xem tivi nữa hả à, cái cái tivi này là để đây biết bao lâu rồi ờ, chú cũng chưa từng xem nữa <laughs> thành ra đó hay là tại vì đó xin lỗi đó là quý anh chị em đừng có nước à, hồi nãy nghe nói thùy dương đó à, ờ, nước cái đầu lên thành ra thành ra mình không biết làm sao sự thật đó mình biết đó là mình phải dòm vô cái máy này nè dòm vô cái máy camera này thì người ta sẽ khỏi có bị uh, bị ờ, nhức cái đầu mà mình dòm ở trên đây á, thì lại mình không thấy những dòng tách chat nó khổ gì đó thành ra quý anh chị em mà là mà có thấy tivi ngước cái đầu thì ờ, cũng đừng có buồn nha à quý anh chị em nào mà ở miền à, ở miền Bắc á quý cha anh chị em nào ở trong nước đó làm ơn đánh cho TV uh, à, số 1 đi ô trời ơi nãy giờ tích chat nhiều quá mà TV đâu có thấy đâu ô oh, chương nước hòa kìa đúng rồi rõ ràng là TV không thấy không thấy những dòng tích chat thấy không mình còn lù khù lờ khờ quá thành ra cái có thể là tại vì tại vì mình ờ, mình không có rành về kỹ thuật nhiều đó thứ nhất là à, ờ, TV đã 62 tuổi rồi 62 tuổi rồi bây giờ là ở bên Mỹ đó nó coi như là nó nó nó về hưu rồi đó <laughs> nó về hưu rồi đó <laughs> cái nhìn đi xuống đấy mà nhìn rồi làm sao thấy tích xác được mai mốt đó mai mốt đó tivi biết rồi tivi sẽ để cái à, để cái để cái cái cái cái cái, cái camera trên đây nè nó mới đúng được không lâu lâu chú nước lên nè trời ơi à, thì dương làm khó chú hoài vậy <laughs> cô bé này rất là rất là hay uh -huh. uh, mình nhìn thấy cái cái cái cái chân thật á khi mình nói đó mình chỉ nghe mình chỉ cần nghe à, thì dương là mình thấy cái sự chân thật và à, cổ giỡn tới giỡn lui à, mình thấy rất là chân thật đúng không ừ. nói với mỗi con người khi mình nói đó người ta cũng có cảm giác được nữa. nó cảm giác được chứ không phải là không nó cảm giác được là người đó có nói là những lời chân thật hay không đó à, thành ra nãy giờ đó tivi đó không có thấy cái màn ảnh nó chạy lên thành ra tivi xin lỗi quý anh chị em là đã đánh tách chat rất là nhiều mà tivi hoàn toàn tivi không có đọc được hàng chi tivi thấy ủa sao không có thấy tách chat bây giờ mới bắt đầu đọc được đó bắt đầu đọc được đó thành ra quý anh chị em ký gì tách chat hỏi lại những cái câu cũ cũng được tại vì cái cái à, hạ vô tuyến xuống đi hả à, phải cái này cái vô tuyến nó phải đưa lên cái camera nó phải đưa lên lần sau tivi biết rồi thành ra đó những cái những cái những cái mà mình thấy không đối với TV người ta chỉ trích mình đó hoặc là người ta phê bình mình đó đó là những người thầy của mình đó đó là những người thầy của mình tại vì người ta thấy được những cái khuyết điểm và người ta nói với mình là mình phải cảm ơn hết lời luôn thành ra đó với anh chị em khi mà hiểu về cái cái cái tánh ý của TV rồi đó uh, hiểu về cái tánh tánh ý TV 256 là quý anh chị em cứ chỉ trích thẳng tối đa TV256 làm cái điều gì sai làm cái điều gì bậy hoặc suy nghĩ không đúng ký sẵn sàng sẵn sàng phê bình chỉ trích tối đa TV không có uh, không có hứa là không không không không có làm phiền đâu hứa là cũng không có giận nữa nên cái cái có thể là cái cái tánh TV là gần như là không không không biết giận không có không có giận chỉ có giận là giận cộng sản thôi giận cộng sản thôi nhưng ngoài ra không có giận ai hết á thành ra đó đối với ông Nguyễn Phú Trọng mà hồi nãy TV kể cho quý anh chị em nghe đó tại vì đó nếu mà đưa ông Nguyễn Phú Trọng tước mà TV là TV tác liền đó TV có khả năng là TV tác, TV đánh một cái cho nó thức tỉnh liền. Chỉ có Nguyễn Phú Trọng thôi. Mấy người khác là TV không không không không cần. Tại vì ổng là trong một cái vai trò lớn nhất. Vai trò lớn nhất thì mình phải đối xử với ông như vậy. Thành ra đó, cá nhân TV chỉ có một kẻ thù. Một kẻ thù là cái tên cầm quyền, cái tên mà cầm đầu thôi. Cùng lắm là bốn tên cầm đầu hoặc là đối với chỉ có một một ông Nguyễn Phú Trọng đó mình làm sao đó cái đất nước này nó muốn giải quyết cái vấn đề đó muốn thay đổi cái cái cái cái xã hội chủ nghĩa để thành một cái quốc gia dân chủ tự do sự thật nó không khó nó không khó đâu muốn mà cái chế độ nó sụp đổ á thì gây ra cái sự bất ổn chính trị mà muốn bất ổn chính trị á thì cái người mà cầm quyền đó phải gọi là sụp đổ người cầm quyền đó phải tiêu diệt cái người cầm quyền thôi là tự nhiên có bất ổn chính trị là cái chế độ nó sụp đổ thôi người ta nói giết rắn là giết đầu là giết đập đầu rắn là như vậy đó. ừ dạ chào uh, à, sư ba ba nha uh, ông Nguyễn Thế Trận thương dân hôm chú <laughs> tất cả những cái tội án như vì ổng là ừ, ở bên Mỹ nó gọi là hạt lai đó là là cái tên mà ừ, giáo điều đó cứng đầu lắm đó chứ nếu mà ừ, người khác thì đỡ hơn nhiều rồi ừ. thành ra đó uh, mình phải giải quyết cái đất nước mình nè à. mình phải giải quyết bằng cái bàn tay của mình đó mình lấy cái sức mạnh của toàn dân nhưng mà nhưng mà mình không quên nha mình không quên mình phải sử dụng cái uh, uh, sức mạnh của quốc tế nè, cái quốc tế cũng là quan trọng mình phải tranh thủ mình vận động quốc tế cho Việt Nam của mình. Đó là điều đúng đắn thôi. Nhưng mà mình lấy cái sức mạnh toàn dân, mình quy động cái sức mạnh của toàn dân. Mình không mình không có để mình tránh cái lệ thuộc về sau. Mình nhớ những cái gì đã xảy ra trong quá khứ những thời mà miền Nam đó. Nhiều khi đó mình tin tưởng vào Hoa Kỳ quá rồi rốt cuộc uh, họ bỏ rơi mình và và mình chịu uh, thất trận đó thành ra mình muốn mà lấy lại cái đất nước là phải nhớ lại cái cái cái sức mạnh căn bản là sức mạnh của toàn dân ừ. và tôi nghĩ rằng đó nhờ cái Facebook này nè nhờ cái Facebook này thành ra nó loan truyền tất cả những cái sự thật ở ở ở trên Facebook và người dân từ từ sẽ ý thức được và người ta không thể nào mà người ta chấp nhận được một cái cái thời đại mà báo chí mà mà mà, mà bị uh, điều khiển như vậy làm sao người ta có thể chấp nhận được báo chí mà toàn là nói nói xạo nói láo không à nó nói theo cái kiểu mình một nửa sự thật không à cái đó mới chết ấy. thành ra mình phải mình phải xử thôi bằng cách này cách nọ mình phải xử thôi và TV muốn rằng nha lần tới này đó là sẽ có cái cuộc biểu tình tiếp diễn theo tuần vừa qua tuần vừa qua chúng ta có cuộc biểu tình là năm tây tháng 3 và 12 tới tháng 3 là sẽ tới thì phải nói rằng là hôm qua mà TV nghe cái đoạn mà audio clip của chị Bùi Thị Minh Hằng đó thì TV cảm thấy nó có một cái sức mạnh nó có một cái sức mạnh khủng khiếp luôn ấy nó sức mạnh đến nỗi mà TV muốn Austin liền dù mà mình chưa biết cái gì hết á mình hoàn toàn mình chưa biết đây là lần đầu tiên à mà mình không có máy camera mình mua mình mua có mấy chục năm rồi mười mấy năm rồi và mình tự động mình on stream mình thấy mình không mình không có thể nào mà mà mình mình giấu mặt nữa mình tự động mình on stream đó, đó là nhờ chị Bùi Thị Minh Hằng khi mà mình nghe cái cái cái cái audio clip của chị Bùi chị Bùi Thị Minh Hằng đó thì uh, mình mới có ý nghĩ đó và và mình thực thực hành liền thôi mình không có ờ, đợi gì hết á thành ra bữa nay à, à, TV à, à, hiện tại đó TV à, ờ, cho quý anh chị em à, cái clip của Bùi Thị Minh Hằng nha để à, khi nào à, quý anh chị em có rảnh á, thì à, cứ cứ cứ coi ha coi chị Bùi Bùi Thị, Thị Bùi Thị Minh Hằng đã nói những cái cái gì và TV nghĩ cái cái Bùi Thị Minh Hằng đó sẽ uh, Bùi Thị Minh Hằng đó sẽ là một cái cái cái cái cái, cái, cái động cơ đó đó là cái động cơ mà sẽ thuyết phục được nhiều người nghe cho cái cuộc biểu tình sắp tới